mức giá cho cái những cái đơn hàng xây dựng ấy, thì cũng khá là rẻ nó rơi vào tầm độ 60 cho đến 80 triệu thôi thì do vậy là chúng ta phải chuẩn bị một cái khoản tài chính nhất định à, nếu mà thị trường Singapore hiện tại bây giờ thì chúng ta phải chuẩn bị một khoản tài chính rơi vào khoảng 120 cho đến 130 triệu Xin chào mọi người nhé à, là một năm mới năm 2023 à, không biết là mọi người à, ăn Tết có vui vẻ không thì mình cũng đã bắt đầu làm việc rồi mình đã qua Singapore thì trong cái thời gian nghỉ Tết ấy, à, hơn một tháng ở Việt Nam thì mình có nhận được rất là nhiều những câu hỏi của những bạn trẻ à, từ 18, 20, 25 cho đến những người cũng khá là nhiều tuổi rồi có gia đình rồi như là 30, 40, 45 cũng có có một anh là hơn 50 rồi cũng hỏi mình về à, một vài cái công việc ở bên Singapore thì có đi được không ở à, trong năm mới này những ai mà có nhắn tin qua Zalo hay là Facebook với mình thì mình cũng ok mình cũng nói chuyện và trả lời cho từng những cái trường hợp cụ thể